Xin kính chào quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người lại tiếp tục quay trở lại con đường mang tên tấm lòng văn và sau hai ngày mưa thì à, buổi sáng hôm nay thì cũng đã có một chút là hưởng nắng rồi quý cô anh chị ạ do là cái thời gian này ở trên tây bắc ấy thì à, đang có một cái trận báo khá là lớn nên là thời tiết mưa nắng thì rất là thất thường buổi sáng này có thể nắng lúc buổi trưa có thể là mưa à, buổi chiều nắng là tối lại mưa rất là xảy ra rất là triền miên luôn đấy Nên là cái con đường của mình làm thì nó gặp rất là nhiều khó khăn và cản trở Cũng không phải là do lỗi của bà con hay như thế này Mà là do cái điều kiện thời tiết không ủng hộ cho lắm Và Giang cũng chỉ tranh thủ để làm cái con đường này Bởi vì trong thời gian tới là cái mùa lúa vàng này, các ba anh chị này Nhìn thấy là, là của bà con là người ta phải đi gặt lúa Nên là cũng không còn ai để đi làm nữa Nên là mình tranh thủ lúc mà mọi người được nghỉ rảnh rỗi trước khi chưa chuẩn bị bước vào gặt thì làm cái con đường này thôi thì hiện tại thì à, bà con đang tập trung ở dưới này đầy đủ rồi vị trí này thì mình cũng à, phân cho em chua phụ trách là cái vấn đề là xăng xe cộ của anh em để chở vật liệu lên đấy nắm quá trời, xin khá là đông toàn còn nhựa sắt thì các anh chỉ cần mấy chục cái sáu bảy à, 9, 10 Còn hai mươi mấy cái con nhựa sắt xếp dọc ở đây được Đấy mọi người ờ, vị trí là cái xăng nhé Dưới lần này thì ờ, mình cũng bảo anh em nó là đảo vữa Và bắt đầu quân lên dần trên đó nhỉ anh anh anh quay đi đi làm gì sao đi vắng đây ốm à đây nào có việc à em vẫn làm à ở không uh, bảo chồng uh, em mà chị. à đi làm rồi đi đoàn sáng chứ đoạn ấy chịu khó đấy là làm là ờ, động viên Bốn cô cũng làm đi, bốn cô cũng ra làm đi, đây, đi. trên này đông hết toàn à, con gái rồi hả con, con trai à vâng hiện tại thì à, bà con <coughs> đang làm trên này quý anh chị nhé người à, chở vẫn cứ chở mà người làm thì vẫn cứ làm và cũng có nhiều quý cô anh chị là comment là là nên chia ra thực tế là thì ờ, không vận chuyển nó khá lâu ấy mình đi từ dưới đến đây mà nếu mà hết đúng 11 phút để đến đây là bất nhất là cái khâu vận chuyển để mình lên ờ, đây là khá mất thời gian đấy ờ, không có vữa để đảo như mình phải ấy thôi chị, chị em phụ nữ thì không lái được xe đâu chỉ là nước nôi rồi ấy thôi đa số là phải là đàn ông thôi, chở nên là rất là khó khăn để mà ờ, chia từng đoạn thì cũng rất là khó thân mình cùng chở anh em là mình cũng hiểu còn mình chở được vật liệu lên thì nó sẽ nhanh trên này chị em phụ nữ đảo nhanh lắm gái bà là rất là nhanh lắm tiếp tục nối được cái đoạn ờ, lúc mưa đây các anh chị nhá qua đây đấy mình còn ờ, che chắn nên nó còn đỡ đây trong khô lên đoạn nào thì mình sẽ lấp đất luôn bà con và lấp đất luôn lên đó và mình làm cái rãnh thoát nước này này bà con sau này mình sẽ làm cái rãnh thoát nước này thôi để nó đỡ sói vào cái, cái, cái vị trí mà bê tông mình đã đổ được rồi đây này chung là nó nắng thì mình đổ buổi sáng thì sáng mai là mình có thể là đi được rồi tại vì bà con ở con đường này đi nó cũng hẹp ở ờ, chỗ nó, nó hẹp rộng thì ờ, là không sao ôi trời ơi mic ơi à. Đuổi con chó về đi ờ, các bác ơi Đuổi, đuổi con mic về hỏng hết đường rồi Xoa lại cái này cái <laughs> Mai mai thả nó ra cơ Hoặc là tối mới thả được bây giờ <laughs> Bây giờ không cần chó <laughs> Chó này Chó này chán thật Cho lắm mưa vào thật đấy Mắc tôn Đâu đấy Đấy cái đoàn kia là hầu như là mình đi được hết rồi Cứ qua đêm là cứng là nó đi được ngay mới này là chịu rồi mới này là không thể dẫm được rồi Đến đi ờ, chị em ờ, phụ nữ uống uống tí lại làm tiếp Chia chia nhau thôi Chia nhau mỗi người ờ, một hai cốc Kêu lạc bóc ra Bóc hết cho cả các cháu này, các cháu nhỏ này, này. Đi hết để em lấy cho anh lấy đây đây uống nước nước chè trà xanh rồi gửi cho chị em phụ nữ mọi người một ít kiểu bánh ăn đi có cả sáu nào thân à, tí mình lại làm tiếp rồi tí nữa mấy chị em phụ nữ là xuống dưới kia đảo si ở dưới kia cho anh trai anh trai là xúc vào bao họ từ một tới họ từ một lùi cũng mà chỉ đào bớt thổi ra tòa ở trên này chỉ cần 6 chị em phụ nữ ba người đảo tí này ba người thay nhau còn năm anh con trai là b bắt sỏi cả hai người là láng là được thế rồi mà chục người là được mà đống chơi như thế Hết thằng nó hả? Đây quý anh chị có thể nhìn thấy là mình vừa làm mà thời tiết nó nó nó bắt đầu đen xì lại. Khả năng mưa khá là cao đấy. Không không thể biết trước được luôn và Giang cũng nhận được rất là nhiều cái comment của các anh chị ờ, đóng góp là nên chia từng đoạn từng tổ một thực tế là mình cũng muốn chia nhưng mà do là cái quá trình mình vận chuyển đấy nó rất là chậm rồi đi xe máy nó mất thời gian khá là nhiều luôn để một một một, một, một bao xi mình trộn mang lên đây này đấy công đoạn đấy là quan trọng thì nếu mà vữa nó lên được liên tục thì mình đổ được liên tục đấy mình phải chia tổ ra cái ờ, thôn này nó khá là đông ấy hôm nay là ba bốn mươi người đi làm và ngày mai là 40 người ngày kia 40 người lại xoay chuyển như vậy cùng một ngày là là là bà con không không có người được nghỉ ấy lao động chính thì đa số là con trai nhiều chị em phụ nữ là cũng phải bị à, bà con đi đi làm đây này mọi người nhưng mà bữa nó lên được nhanh ấy thì à, mình sẽ chia đoạn nó rất là nhanh luôn Đấy, bản thân mình thì cũng lai dưới lên là mất khá là thời gian và tiền xăng xe cộ của mọi người thì mình cũng có hạn các cô có bác gửi cho gang đấy mình cũng phân bổ cho các anh cán bộ phụ trách hôm nay thì đem chua ngày mai thì là sẽ là bí thư đoàn à, bí thư thôn phụ trách bà con để bà con làm cho nó nhanh ấy thế mình cũng muốn làm rất là nhanh luôn Đấy. sáng hưởng nắng bây giờ lại tối này là này mưa nó thất thường ấy. rất là khó trời lại tối đen này lời chua khả năng là lòng hoàng này lại mưa thật đấy nhá trời này đéo ở chứ nhỉ đấy mình nối tiếp tục con đường nối dài lên đấy Là một số chị em phụ nữ xuống kia đảo thôi, đảo Si thôi Đảo thôi ừ, Bảo Dưới kia đông, này. bảo là đông phết rồi ừ. Cũng sẽ làm tuần thế này Con là con gái thì cũng không lai được xe máy nữa Con trai thì phải lao động chính trong trong nhà rồi đâm ra là Nó sẽ lưới chưa Hôm qua, chiều hôm qua không, không mưa thì nhỉ, đường ừ. nhiều hơn đấy Mưa thì đấy ờ, rồi Ngày, ngày hôm qua rồi này vừa là ờ, xem vừa làm bà con làm tí là mà nếu mà nó mưa ấy Mình phải chuẩn bị sẵn cái bạt này nhá Và vâng, Cái vâng, vâng. ni lông đấy mình làm ấy để che ngay rồi ờ, chuẩn bị Tinh thần sẵn thì ờ, vì là cái trời tiết này nó nó không biết được đâu Đấy và là hạt mưa này rơi đấy Mưa thật rồi Bảo mà là chính là vũ thì là cái gì chứ không Sơn tông ra thì là Chị em phụ nữ đi lấy đi lấy lấy cái cái ấy đi cái cái ni lông ấy mấy chị em phụ nữ đi lấy ni lông đi bảo mà mấy cái màu còn cái nào đảo rồi mình mình ờ, mình ờ, mình mình đành phải đổ thôi bảo mấy anh em ở dưới là ngừng đi nhá anh em nào phi xuống dưới bảo ngừng đi ngừng đảo nhá còn cái nào mình đảo rồi thì mình mang lên ờ còn cái nào mà chưa đảo thì mình cho bao xi vào còn cái nào nó đảo thành bê tông này rồi mình mang chuyển lên thôi lại lại mưa rồi các bạn chị vừa nói xong đấy đúng là này xuống che che từ đoạn này này còn mới mới đây này mưa rất là nhanh luôn sửa với ba anh chị ở nơi mình vừa nói xong thì con đường này nó con đường gian nan ngày mưa ba trận thì cũng không thể nào mà đỡ được rồi đúng rồi lấy lấy ấy xuống à, ba đoạn nó mới mới này này mưa rất là to luôn này đấy đổ rất là nhanh thằng mưa Cho nước ít thôi, cho ít nước ít thôi Tại vì trời nó đang mưa ẩm ấy Không cần phải nháo quá Bà con ạ Đúng rồi, kê đoạn này vào đi anh ạ Tí nó, nó, nó, nó hưởng nắng nên mình này bốc nó ra cái này bê tông thì qua đêm là nó cũng cũng cũng chết mà nhanh khô lắm mình ờ, dùng mác 40 nó cũng nhanh để sáng mai mình có thể ờ, đi được những cái đoạn đấy thì mình bảo bà con lấp vào đường ờ, cái mép đường nó cũng chưa chắc được có chỗ mà nó bị uh, sói mòn nó mưa thì mình sẽ bảo bà con là dùng xi với cát mình láng vào để cho nó cho đấy liên tục liên tục liên tục mưa con đường mưa rồi cái này đặt tên con đường mưa rồi đó trên mà kéo vào kéo vào à, bà con kéo vào đấy xong cho đá vào thôi rồi mình cứ kéo dài tí gấp mình lại ấy tiếp nó nếu nó mưa ấy rồi rồi rồi rồi rồi đấy tí nữa nếu mà mưa thì mình lại ấy tiếp rất là khó khăn cố gắng lên bà con ơi cố gắng lên mưa này nó cũng mưa nhỏ thôi mong là nó sẽ tạnh khó khăn con phụ nữ rất chịu khó đảo đấy. được quay đầu xuống khó Mấy tạnh mưa đấy mà ừ. Đây là à, vài cái nó dọa thôi, trời dọa đấy. Nó là trời dọa đấy. Nó cũng thử lòng bà con nhưng kiên trì không đấy đấy Đúng rồi Trời thời tiết đấy Xem bà con có kiên trì quyết tâm làm không đấy Trời đâu cũng hay thử lòng người mà rồi cũng không cần nhão quá đâu nó quá là nó lâu khô ừ, như ba kia cứ đầm đầm nó xuống nó chắc Và con cứ lấy cuốc giá ờ, giá đầm đầm được bây giờ cho nó chắc lại đổ mưa này chứ đầu này rơi vào hạt này có khăn này kami makan. Dạ, dạ, dạ. xe này anh muốn lên Mấy anh trai bản này thích đi đường đẹp đấy chân là cũng phải gác cái tận xe thế mà lười chở tật ô mấy cái anh trai bản nhiên này nhở ồ đúng không nhờ các cô nhở ơ ờ, đoạn danh sao không đi đi cứ phải <laughs> leo lên đoạn chín anh ngồi vãnh như này thế là không được rồi thua các cái chị em phụ nữ hết rồi đấy đúng rồi bác à, đáp vào đấy cháu mưa về rồi mưa rồi Ôi bảo bác cái giờ dắt trâu ra một mét thôi Chứ dấm vào mép là nó hỏng bê tông đấy Chưa đi được Ô trâu cứ dấm vào như thế là tí nó bung ra ngay bác kia Chắc mà sát phim một cái ơi Dắt vào con trâu vào mép mép mà đường đi thôi Cái đoạn vừa chưa kịp đâu Cứng hẳn đâu Mưa còn to rồi tránh để nó thoát nước nó mưa nó xối nó nó thoát đi được lệ trăm mấy lưỡi lưỡi lấy số nó có giờ đồ bao nào đổ luôn bao đấy Trộn luôn Rồi à, có sao tôi ở phàng có tí đi, còn mới đánh chạy nó mà Còn tí nó phụ chốt ở phàng có sao Dia niat tak. Con nhổ chỗ xe cao hồi đi. Chỗ đi đi ha. Này, rồi. Chị chị. Cô chỉ lẩu. Đấy, chạy đi cho thấy tao mà. Lẩu. Ô nó có không có nè. Qua qua chạy phía ta tao đã in phía ta này. Ừ. giờ mưa răng nặng hạt thêm đấy nhờ. căng cực căng cực rồi này thời tiết này coi Không có rồi Không ngồi được Mất chả chả rồi Chả tỏi nè Mua mất chả tỏi tụi bà Tụi mấy cái chả tỏi nó xíu nè Nó là tỏi nó xíu nè bà Vừa nó cứng cứng một chút được trời mưa này Không cần phải nhã quá đâu khô nó nhanh cứng hơn đường nhanh cứng trời nắng thì không nói rồi à.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 cũng nhiều mà <clears throat> chị em phụ nữ cho ít thôi gần uh, nó ấy là mình mình cho ít thôi ít nước thôi khô, một chút là nha đường nó nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh khô hơn cô đấy thôi Giờ là cái thời tiết nó cũng uh, mưa thất thường ấy, cũng anh chị ạ đây thì mình cũng uh, cho anh em là hóa lại một chút đã để mình xem cái thời tiết thì mình mình mình mới ờ, có thể là tiếp tục làm được Đấy, mình cũng điện cho mọi người là đảo vữa ở dưới là chú ý xem thời tiết là lúc mưa lúc nắng này tôi đang hưởng nắng này thôi lúc mà mưa nó bất chợt đến đấy không không không thể biết được luôn là cái thời tiết là do cái ờ, ở vùng trên tây bắc này đang có bão hai là cái không khí ở trên cao này này là cái xương nó rơi đúng không nó mưa bất chợt liên tục luôn đấy một ngày ba bốn ờ, trận mưa nó cứ khô tạnh mình lại làm và cái lý do vì sao mình cũng muốn làm nhanh là vì mấy hôm nữa là bà con đấy mình cũng nhắc lại luôn cũng ba anh chị là người ta đi gặt đi cấy thì không còn ai để đi làm nữa rồi nhà nào cũng bận như nhà nào đấy đến mà để làm hoàn thành con đường nó 500 m này thì cũng không không phải là đơn giản nếu như mình đợi được cái mùa gặt thì cũng phải tầm hơn chục ngày nữa Bà con bắt đầu gặt hết thì mình bắt đầu làm được đấy, Vâng anh chị nhé Đấy là mình cũng thông báo lại như vậy cho toàn thể các bạn anh chị Cùng toàn thể mọi người là biết luôn về cái, cái, cái con đường mình đang làm Đấy Để khi nào mà nắng thì mình lại tiếp tục mình lại, lại uh, truyền tải đến uh, các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người biết về cái con đường này nhé